để mà quay được những cái video tại à, khu vực các cây à, thì cũng khá là sang năng cả nhà phải đi à, những cái đường như thế này mà mày mò trong rừng đó mà tìm thì nó mới ra được cho nên nó là cả nhà xem á thì nhớ ủng hộ like chia sẻ cho toàn để mà toàn biết được cái cái cái cái uh, mọi người quan tâm đến khu công nghiệp này như thế nào thì toàn biết hiện tại toàn biết nha có rất là nhiều nhà đầu tư đang đang đang, đang trong ngóng khu công nghiệp cũng như là đang mong khu công nghiệp à, sẽ được làm và cũng như là được à, hình thành và bất động sản sẽ tốt hơn và rất là nhiều nhà đầu tư hiện tại đang muốn là có những cái thước phim à, quay như thế này cho cả nhà cùng xem nhưng mà hình như là rất là ít hoặc là không có thước phim nào để mà quay như thế này thì toàn à, bỏ ra một gọi là một ngày cái nhà à, để mà vào trong này quay thì à, cả nhà xem á thì nhớ ủng hộ cho toàn nha còn về uh, chiến lược đầu tư á, thì toàn sẽ chia sẻ những video khác chiến lược đầu tư cũng như là kinh nghiệm đầu tư bất động sản à, bám theo khu, khu công nghiệp như thế này à, là một trong những cái à, chiến lược mà phải trải qua thời gian làm khá lâu cũng như là phải kinh qua rất là nhiều thị trường nhiều giai đoạn thì chúng ta mới, mới đủ kinh nghiệm cũng như là đủ kiến thức để mà là, làm chia sẻ còn bây giờ thì cái nhà cứ cái việc mà mà mà mà xem video thôi rồi uh, mình suy nghĩ sao thì mình cứ uh, theo như vậy Dù uh, à, có những nhà mà đầu tư muốn rút vốn đó mà xây sửa dòng tiền thì cứ cứ cứ bán à còn những nhà đầu tư nào mà trụ nói tức là có thể chờ từ 5 năm đến 7 năm thì trong khoảng thời gian đó thì bất động sản nó mới hồi phục cho cả nhà theo cái suy nghĩ của toàn nha còn trong tương lai thì không ai biết trước được hết á nếu biết trước được thì người ta đã đã giàu hết rồi mình chỉ chờ thị trường tốt hơn thôi ở ờ, thị trường tốt hơn chắc chắn là sẽ có rồi chắc chắn sẽ có thị trường tốt hơn và cái vấn đề khi mà thị trường tốt hơn thì chính sách chính sách ừ, về bất động sản cũng như về đất đai lúc đó nó cũng sẽ khác so với bây giờ thì mình ở ờ, mình sống ở thị trường nào thì mình sẽ theo cái à, thị trường đó nha cả nhà không có thị trường nào giống thị trường nào bên cạnh đó là mình phải biết test quy hoạch biết uh, nhận định thì uh, nhận định theo cái kinh nghiệm của mình như là nhận định theo cái tầm nhìn của mình với tầm nhìn bất động sản như là tầm nhìn đầu tư và vừa mảng khu công nghiệp mảng mà bán khu công nghiệp như thế này à, thì uh, cũng có khá là nhiều anh chị có tầm nhìn rất là cao và bản thân toàn của ngoài cũng phải có tầm nhìn mới đầu tư được còn lại đa số hiện tại bây giờ những à, ai mà ít làm theo cái à, công nghiệp này cho là hoang quán cho là mua chỗ không có dân à, thời điểm bây giờ à, mua chỗ đông dân cư à, có tiện ích và sinh đó là một cái ngách cũng như là một cái ờ, phân khúc mà đầu tư khác cũng như là cái suy nghĩ của nhà đầu tư nó khác so với những cái suy nghĩ của nhà đầu tư Bình Dương đó, xưa khu vực Dĩ An cũng gọi tầm lại mình nghe được ờ, khách hàng nói là có lâu có sậy ngập nhưng mà ờ, đến bây giờ là là là rất là phát triển và sầm uất Dĩ An Thuận An đã lên ờ, đã lên khu công nghiệp rồi đã phát triển lắm rồi phát triển cực kỳ địa phước còn gọi ngày xưa cũng là cây cao su thôi ngày xưa cũng cây cao su và cũng các cây giống ấy bây giờ không khác một cái gì nha cả nhà không khác một cái gì cho nên là cái nhà đầu tư thì cứ ờ, mạnh dạng đầu tư vào nha và ở trong này chỉ dành cho những ai thật sự thích mạo hiểm thật sự có tầm nhìn nha cả nhà có tầm nhìn xa nha cả nhà nhìn xa nhìn tới 10 năm lận 15 năm 20 năm lận còn ai mà có tầm nhìn uh, trước mắt về tương lai thì cứ uh, việc mua tại uh, khu đông dân cư đường lớn có trường học có chợ chấp nhận bỏ tiền nhiều hơn thì uh, cứ mua nha bởi mỗi suy nghĩ cũng như một cách đầu tư sẽ đều đúng chứ không có sai không có cái gì sai sai là do mình chọn sai thời điểm thôi giống vừa rồi chọn ờ, đầu tư đất mà đầu tư đúng cái đợt sốt và bây giờ nó hạ giá thì sai thời điểm nha cả nhà sai thời điểm và nếu mà ai mà làm đất chuyên nghiệp thì tất cả đều bị dính hết tất cả đều bị bị ngộp hết không thể nào mà thoát khỏi được cái ờ, thời điểm vừa rồi cho dù lớn dù nhỏ và ai cũng bị chỉ có những người không đầu tư vào bất động sản thì mới không bị nhưng mà những người không đầu tư bất động sản thì cũng sẽ bị lũng đoạn vùng kinh tế và cũng lũng đoạn vợ vợ vợ cái à, việc mà họ kinh doanh cả nhà đúng thì comment nha đúng thì comment nha cả nhà đúng comment nha comment nha và đây là đường 65m này cả nhà đây là đường 65m này đó vào đây đây là đường số km mà chúng ta sẽ đi đi vào đường số km này mình đi hướng nào hướng này luôn hay là hướng, hướng kia à, đi đường này hả rồi đây là đường số km này cả nhà đây là hướng hướng về à, Bình Dương này cả nhà thấy không ạ hướng Bình Dương rồi còn đây là hướng về à, đồng xoài này ở đây hướng vào khu nghiệp này Cả nhà thấy không ạ? Và mình có quay được cái đoạn video này rồi thì lát nữa mình sẽ làm một video khác để ờ, mình mình, mình liên kết vào. Và mình đang đi về là đi về con đường khác này. Tên là mình đang đi về con đường khác này cả nhà, cả nhà thấy không ạ? Đi đường này cho nó mát. Theo chị Google, chị Google chỉ đường này rồi cái nhà Thái Ông từ cái à, chỗ các cây đi ra đường 65 mét cực kỳ gần và nó nằm trong khu công nghiệp lõi khu công nghiệp nha cả nhà như vậy thì à, chúng ta có nên đầu tư không ạ chúng ta có nên đầu tư không ạ hãy là nhà đầu tư thông minh và sáng suốt qua thời điểm này là thời điểm mà tốt nhất còn cho là tốt nhất cả nhà tại vì giá được đao xuống gọi là sát đáy rồi và chúng ta có thể bắt đáy nha cả nhà chúng ta có thể bắt đáy để chúng ta đầu tư thời điểm này chúng ta bắt đấy tại vì à, nhiều nhà đầu tư không còn nhiều tiền cũng như không thể nào cầm cự lâu dài được và bắt buộc phải bán lỗ bán tháo thậm chí là bán lỗ các tí một tí hoặc là trăm triệu tám trăm triệu là cũng chấp nhận bán nha và mình mua chính những cái lô này mới là thông minh à mình mua những cái lô này chính là mình thông minh nhưng mà đỡ mua được thì chúng ta phải thông minh trước à, trước nữa tức là chúng ta phải có cái nhân tiền và hiện tại nhân tiện mình đang còn mua được như thế này còn ai mà đã dính vào cái thời điểm à, sốt rồi và nhân tiền không còn nữa thì cố gắng ngồi, ngồi chờ cho cả nhà ngồi đợi hoặc là chúng ta đứng ngoài cuộc chơi chúng ta nhìn người ta chơi chúng ta đứng đứng ngoài cuộc chơi đó chúng ta nhìn người ta đầu tư người ta mua và chúng ta